alo đang ở đâu anh cương chị mình đang ở nhà một mình ngay qua đây chị nhờ chút việc nhá ok chị chị Mới có em việc gì gấp à uống nước đi rồi gọi gì việc gì nói luôn em bận em đang chuyển đi làm mấy chỗ đang bận đi đòi đi làm mấy chỗ chỗ nào ngon mình làm kéo thì mấy hôm chơi với mấy thằng quản lý xe ôm bể quá sao nó như nào nó biết nó như nào nhưng mà thua chơi gì sóc đĩa sóc đĩa thế ở đấy có cáo trồn gì không cáo già có biết gì không mấy lần đấy chẳng cũng căng phết đấy thì nó mới chơi rồi thế à, cái chị lùa được cái gì vào nữa lùa được cái gì vào không quân vị ờ, bát đĩa hay là gì bây giờ chị nghĩ là chắc là chỉ đưa được quân vào thôi quân thì rồi em có phương án xem nào đánh quân thì chị chỉ việc lùa cho em ở à, đấy chơi lá bài đúng không lùa cho em lá vâng. ờ, bài vào thôi nói chung là bây giờ chị xem là chú giúp được chị gì thôi còn làm như nào thì tùy chú em phải nói nói để cho chị hiểu cái này cứ rung nẻ là rung một còn uh, ờ, sắp đôi không rung tứ tử rung hai cái nó đơn giản thôi thì chị chỉ việc lùa cho em bộ quân này vào này Đó, ok được em uh, sẽ vào rồi. ở đây đánh to là được ok Gỡ đấy khác. toàn xe ôm thôi gì thế là bọn ờ, bọn quản lý xe ôm ấy. quản lý xe ôm không phải xe ôm thế thì tí em bệ. đóng giả à, siêu mà thôi ừ. chị chị phải dẫn em vào thì em mới vào được ờ đúng ấy chị phải giới thiệu là thằng em này hay chở quen chị em nói là xe ôm hay chở quen bây giờ bây giờ mày cứ giả vờ là thằng xe ôm mới rồi đấy. xong là vào rồi, đấy okay. chơi phương án đấy khả năng là mình cứ lùa vào cắt chỗ nào cũng được quan trọng chị chỉ việc lùa vào thôi ừ, đấy nhiệm vụ của chị này chỉ việc lùa cho em lá bài là được rồi ok nếu mà quân xã lá trắng này cái trắng này thì lùa hai lá còn cái bài này thì là lùa một lá thôi rồi rồi ừ. ok đấy bây giờ quan trọng là bây giờ mình là xe ôm mới rồi. và thế chị phải dẫn vào để giới thiệu người được rồi cái đấy thì chị lo được mà à, hôm nay có thằng em chạy xe ôm ôm à? hai người quan hệ kiểu như nào đấy xe ôm ta thấy như bến rồi em chọn anh nhá thấy mấy lần ấy đâu mà chị là khách quen của em thôi. có xe ôm có tiền không có hay ờ, không ừ, ông này ông hay ờ, chở em đi mà được rồi gì nữa cứ có tiền là anh thôi rồi hôm nay chưa có tiền đúng không tiền thì đánh thôi vâng nhưng mà các anh đừng có mà bắt nạt gì nhá làm gì à, bắt nạt gì đánh gì thì bảo nhau làm anh em với nhau đây. cả quân với cả bát đĩa thì em chuẩn bị hết rồi đấy ai rồi. kiểm tra thì kiểm tra rồi đánh đi đánh đánh xong đường ra không kiểm tra thì em vẫn chịu trách nhiệm mà bắt đi bắt đi cũ ok tôi để tôi làm cái nhá đấy. À, anh canh ở đây canh quen làm cái đấy ngày trắng đêm đen này nhá xong rồi đi riêng tôi tứ tử thì đánh được lẻ rồi đấy. tài với ông trước luôn đi cứ đánh xuống đi đâu triệu lẻ nhìn xuống tắt tay chưa xong rồi đây không đấy ờ, tiếng đầu cái ờ, cân như lại nhá để em kết tiếng này để em ờ, ấy gái em thừa gái được rồi từ từ em thích đánh hai bốn sáu tám mười chẵn thừa hai triệu đắp hai triệu rồi, đè con dưa trong hai triệu này. em nhận nhận chưa sáu tám mười. rồi ừ. bán đi không nhận đấy mở này sẵn rồi sẵn này cứ từ này sắp đồi bố bảo đánh được bao nhiêu đây kéo rồi vâng. ok chưa tiếp này đánh nhẹ lại xuống đi lại xuống đi bắt tay đi đánh tiếng nữa lại xuống hết chưa Ủa. đâu cái cái, cái như nào đây hai mặt của cái này lẻ bán sạch mặt nhiều lẻ bao nhiêu đây có lẻ sạch mặt nhiêu đây tôi đặt trong triệu này này lẻ thơ đủ à, bảy triệu bảy triệu một hai ba bốn năm ba rồi đúng không vứt đấy tôi cũng vứt vào cái mô tôi nha cho dễ nha tổng là 8 triệu đây cái này của tôi xong rồi mô cái xong rồi ba triệu rồi lại bán 8 triệu gái nhá ừ, của cái nhận đủ 8 triệu nhá rồi đây, từ Có ai thiếu gì đâu? 4, 6, 8, 10 chẳng thường triệu trong ông nào mở đây, đây, đây, đây, Tôi mở ba cái nhá Được chưa? Mở đi Đây tôi đưa bưa đưa ảnh đến cho ông mở luôn Ba đèn thì cái gì? Đôi rồi Cái chết bán này thôi Hỏng rồi Thì bao nhiêu đây? một triệu này Về này đây. Bao nhiêu đây? hai Đây bao nhiêu đây? 8 triệu, 8 triệu, 8 triệu 8 triệu tiến đến mình đánh khét đấy khét thì đánh ờ, nhanh đấy cái đang thừa 7 ờ, triệu thôi đây cái đánh không triệu à ừ, đúng rồi đánh triệu triệu trước cái thừa hẳn 7 triệu vậy trả ăn luôn nhỉ bán sai tiếng là vỡ mồm cái thu tiền kia kìa tiền đây cái mất có mấy triệu thôi cái này đánh 3 triệu mà tiếp nhá xuống đi này hai triệu này. đây này để vẫn cứ đánh chặn hai triệu bán cái đầu ra thôi đánh 3 triệu đi 3 triệu của em hết đánh. từ đâu giờ chưa được tiếng nào đó không thôi đi bình tĩnh thôi cứ chơi từ từ thôi bán đi bằng ra thôi chặn 3 triệu được chưa cày lúc nào ra thôi mình hết cầu rồi bác này bán đủ vừa triệu triệu xíu 10 ờ, triệu tiếng này nợ lắm tiếng ba tiếng sẵn rồi đắt ờ, cho số này ra thôi xuống nhá đây bao tiền đây ba triệu. triệu đấy đắt cho cái hai triệu thế này đánh ờ, theo cầu tiếng này bao tiếng đi tiếng này có kết đâu có ai xuống không lẻ vẫn còn hai triệu cuối cùng hai triệu cho người mở bát đúng hai triệu cho người mở bát tôi đặt cố cho triệu tiếng này không kết lắm đâu đặt cố gắp cho triệu đây tôi triệu mở đi đấy hai triệu rồi bát mở đi đấy, đấy, đấy, cái mở đi cho nó công bằng này nhá lẻ cái vơ hết nhá ừ. lẻ của tôi mà hơi được cái này tôi đánh 3 triệu về 6 triệu chả được tiếng nào ừ. cái này cũng được tí nhỉ to rồi ba ba bốn tiếng chẵn cái cái cứ đặt ra giữa nhá rồi xuống đi nhá cầu đấy. 3 triệu chẵn 2 triệu cầu phang thôi hai em chỉ thích đánh cầu đấy xuống chưa đó cho cái tay chưa ba triệu chẵn hai triệu năm triệu chẵn đồng mặt chẵn 5 triệu mặt lẻ bao tiền hai mặt của cái này chẵn bán sạch mặt đặt nên con số chẵn bán đủ 5 triệu 5 triệu một đéo bao nhiêu đấy hai luôn bốn năm vứt vào mặt lẻ luôn vứt vào lẻ cứ vứt vào lẻ chắn vẫn bán đủ sạch mặt nhận nhận mặt chẵn còn ai thừa thiếu gì nữa ai thừa thiếu gì không ăn rồi này chẵn ăn rồi này lẻ thừa 5 triệu lẻ thừa 5 lẻ thừa bên này 3 triệu đưa 2 triệu ra cho đắt này 2 triệu Đấy, cho có ai thừa thiếu gì đâu lẻ thừa cái đắp vào mặt nhá xuống tắt tay đi mô này của tôi này mô này của tôi này cái tết à cái này cố rồi đúng không ừ. cái kết đây vứt thêm 5 triệu thôi để riêng được cố vào vứt vào mặt ok được, được rồi thế nhá nhận chưa tôi đắt to để tôi mở được cho mở bán đi mở này sắp đôi nè từ từ từ từ ba trăm rồi nè rồi đây cái chỗ này của tôi này mặt đấy của tôi tôi đắp hết mặt đúng rồi đến triệu trong đây chưa đếm cái này là mất 3 triệu một hai đây là cái mặt giam cho bà này bà mới trước đi bốn năm hai triệu sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười năm triệu vâng đấy đủ mười lăm mà hai ba rồi chị đánh cũng đỏ hết nè đánh lom rom nhưng mà trúng hết này bảy tám ăn à, thua gì mười đỡ lại thôi mười một mười hai triệu này mười lăm triệu anh em này đỏ Ừ, thì cái này thua to hơn cả làng cờ bạc chiều tây mới kết cái kết thế ba thắng nhá anh đặt ra giữa này anh em đánh nó thoải mái tiền luôn nữa ấy. xuống đi xuống đi ừ. chắn cầu triệu này đánh nào ra chắn luôn hai triệu này một ba triệu này cái này không dám bán nhiều sợ rung tay 4 triệu khát nước với mẹ 5 triệu không mua bán gì vâng. Không mua bán gì 5, triệu, triệu anh chắn 3 triệu thôi Chưa Tiếng này hai mặt của cái này làng thừa thiếu ở ngoài nhá Rồi vâng. Vẫn cứ đánh theo cầu Lẻ thừa bao nhiêu? 3 triệu Đắp 3 triệu ngoài nhá Còn uh, cái này uh, là khóa nhá Lẻ thừa bên này 3 triệu cho về sẵn này ờ, Cho về lẻ này nhiều nhiều xuống cho hết đi đúng chưa ai còn thừa thiếu đi không xong rồi tám thừa bao nhiêu 8 triệu đến này đấy vứt vào mô đấy tôi nhận giờ chỉ có tôi nhận năm triệu nhận 1 2 3 4 5 xuống thêm thêm năm 500 đi nhận luôn đấy. khóa khóa được mở đi mở xong chưa mở nhá con chắn tôi ăn đúng không chắn mình ăn đúng không và vãi trường không ăn được cái cầu bù tám triệu đến đấy là cầu bao nhiêu một ba ba lỗ rồi ăn được hai cầu là ngon rồi sáu tám mười trong cái đoạn clip vừa rồi ấy thì ờ, các bạn đều biết là cái đoạn video là video giàn dựng đúng không thế nhưng mà cái mục đích của chúng tôi giàn dựng để muốn nói với tất cả anh em đã xem clip này đang quan tâm đến bộ môn sóc đĩa này muốn nói với anh em biết là nếu như mà các bạn muốn dùng cái loại đồ báo dung ấy mà đánh được tất cả mọi sân chơi đánh được cả sân nhà cả sân khách thì có chỉ có duy nhất một cái loại loại loại máy để đánh được đấy là cái máy alpha còn mọi cái loại khác thì nó không đánh được đâu nói thẳng cho nó nhanh và cái máy alpha này thì nó chỉ cần đưa mỗi quân này vào này quân không tang vào này quân làm vào bao thuốc làm vào lá bài làm vào bất cứ một thứ gì cũng được các bạn thích làm thứ gì thì thì thì để mình làm cái đấy về cái máy alpha này này thì nó có thể ngụy trang vào cái điện thoại iphone đấy hoặc là samsung điện thoại cục gạch hoặc là con chip đây con chip này thì các bạn ngụy trang vào dán vào hai đồng tiền cũng được đấy hoặc là nếu mà các bạn không thích dán vào hai đồng tiền thì các bạn có thể đút vào trong cái ví đựng tiền các bạn đấy hay là ở miền nam người ta gọi là bóp ấy đút vào trong bóp xong rồi là đặt xuống đây máy nó sẽ báo bây giờ mình sẽ cất bớt đi mình có thể dùng cái này này hoặc cái này này hoặc cái này bây giờ mình sẽ test thử bằng con iphone này nhá đấy mình cắt hai cái này đi và cục dung này để đây cho các bạn nghe thấy này đấy bây giờ mà các bạn chỉ cần bật cái đây này đấy xong dung bật lên đây rồi bây giờ các bạn xong xong các bạn đặt xuống đây nó báo và các bạn nhấc lên nó cũng báo đây các bạn đưa ra này nguyên tắc của nó lẻ là một dung tứ tử là hai dung còn sắp đôi là không dung đấy tôi sẽ đặt ra này đấy là lẻ là một dung này thằng à, sắp đôi này đặt vào này không dung còn à, thằng à, tứ tử này để tứ, tứ tử cho các bạn nghe này tứ tử nó sẽ là hai dung nguyên tắc của nó là như vậy video này nó không phải là video quảng cáo bảo là là tôi có cái đồ này tốt hay đồ này không tốt hay này kia ấy video chỉ muốn nói các bạn biết là mọi đồ sóc đĩa báo dung ấy thì nó phải đưa quân vào này đấy và nếu như mà các bạn muốn đánh cơ động cả sân nhà cả sân khách thì chỉ có duy nhất một cái loại máy đấy là máy alpha và máy alpha thì ngụy trang vào đấy những cái cái, cái vật vật vật đây này à, tôi tắt để, để tôi, tôi đưa vào tôi tôi tôi dẫn các bạn không thì nó sẽ sẽ bị rung nó có thể làm vào con điện thoại cục gạch này con điện thoại iphone này nó tắt đi này hoặc là cái này ba sự lựa chọn các bạn nếu như các bạn chọn cái này hạn thì các bạn chỉ cần dùng cái này cộng với bộ quân và cục dung này thì mình đeo ở trong người nếu các bạn chọn cái này thì chỉ cần cái này cục dung và bộ quân đấy bạn đi thành chín đấy là cái, cái những cái sự lựa chọn cho anh em anh em cảm thấy là cái cái gì các bạn dễ ngụy trang ngụy trang kín ngụy trang phù hợp với sân chơi các bạn thì các bạn có thể là liên hệ cho mình theo số điện thoại để sở hữu những cái gì nó là tốt tốt nhất của cái, cái độ bốn món sóc đĩa nhá ok